Nám và tàn nhang nặng đến đâu cũng mở hẳn, da trắng mịn không tì vết chỉ với nguyên liệu vài nghìn đồng này. Nám tàn nhang là nỗi lo sợ và ám ảnh của rất nhiều chị em phụ nữ. Tuy nhiên, chỉ với các nguyên liệu vài nghìn đồng dưới đây, nám và tàn nhang sẽ mở đi rõ rệt mà bạn chẳng cần phải đến bất kỳ spa đắt đỏ nào. Rất nhiều chị em phụ nữ lầm tưởng rằng nám chỉ xuất hiện ở độ tuổi 30 trở lên, nhưng trên thực tế, ở độ tuổi còn trẻ, da có khả năng đàn hồi tốt, vì vậy khi tiếp xúc trực tiếp dưới ánh nắng mặt trời, nám cũng như tản nhang không lập tức hình thành mà tích tụ, xuất hiện sau một khoảng thời gian. Sự thay đổi sắc tố melanin, nguyên nhân hình thành nám, tàn nhang với những mảng xám xịt, mất thẩm mỹ. Để cải thiện tình trạng nám và tàn nhang rất đơn giản, bạn chỉ cần chọn cho mình một trong những phương pháp trị nám bằng tự nhiên dưới đây, chắc chắn kết quả sẽ không làm bạn thất vọng. Chanh Chanh là một trong những biện pháp hiệu quả nhất giúp làm sáng da,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 mật ong và trứng gà. Nguyên liệu: một quả trứng gà và một muỗng mật ong. Bạn cho trứng gà vào một chén nhỏ, sau đó cho lượng mật ong trên vào, đánh nhẹ cho đến khi được hỗn hợp đồng nhất. Sau khi rửa sạch mặt, bạn thoa đều hỗn hợp trên lên vùng da bị nám tàn nhang, thư giãn trong vòng 30 phút rồi rửa sạch lại với nước. Hành tây Hành tây chứa nhiều vitamin B, A, C. Đây là những vitamin cực tốt cho việc làm đẹp da từ bên trong. Bên cạnh đó, các khoáng chất kali, canxi, phốt-pho là những dưỡng chất tẩy sạch các hắc tố gây lên nám, tàn nhang. Chính vì vậy, đây là phương pháp trị nám và tàn nhang vô cùng hiệu quả và an toàn. Bạn thái lát hành tây, sau đó trà nhẹ nhàng lát hành tây lên vùng bị nám, tàn nhang. Giữ yên trong vòng 10 đến 15 phút rồi rửa sạch với nước cho đến khi hết mùi. Để đạt hiệu quả cao hơn, trộn một thìa nước ép hành tây với hai muỗng canh mật ong để áp dụng lên vùng thâm nám. Thực hiện 2 đến 3 lần một ngày để có hiệu quả tốt nhất. Nha đam Gel trong nha đam có chứa nhiều axit cinnamic, các loại vitamin B1, B2, B6, axit folic, thực hiện chức năng tái sinh tế bào, loại bỏ các tế bào già, sản sinh ra mô mới, đem lại cho da vẻ tươi sáng, tràn đầy sức sống. Hơn nữa, trong nha đam còn chứa các chất kháng viêm, không gây viêm nhiễm, cực kỳ tốt cho da mụn ngay từ lần đầu tiên sử dụng. Quan trọng là pH của gel lộ hội nha đam giống như độ pH của làn da. Chính vì vậy, nó giúp điều hòa độ axit trong da và giúp da tươi trẻ hơn. Nha đam bạn rửa sạch, gọt vỏ, cạo hoặc ép lấy nhựa của chúng rồi thoa nhẹ nhàng lên da mặt. Có thể coi đây là cách trị nám tàn nhang từ thiên nhiên tại nhà tốt nhất. Bí quyết này sẽ giúp làm mở dần các vết thâm nám, tàn nhang cũng như giúp làn da của bạn mềm mại, tươi trẻ hơn. Bạn vừa xem xong video, nám và tàn nhang nặng đến đâu cũng mở hẳn, da trắng mịn không tì vết chỉ với nguyên liệu vài nghìn đồng này. Uống nước tía tô theo cách này, tàn nhang bao nhiêu cũng hết. Tàn nhang gây mất thẩm mỹ trên khuôn mặt bạn, hãy nhớ mẹo dưới đây để chữa trị nhé. Nguyên nhân gây ra tàn nhang Một số nguyên nhân gây ra tàn nhang ở phụ nữ là Do một số tế bào đặc biệt trong da sản sinh quá nhiều melanin, một loại sắc tố có màu sẫm. Sắc tố này tích tụ nhiều tại một nơi trên cơ thể, sẽ dần hình thành nên tàn nhang. Đây cũng là một trong những nguyên nhân gây ra tàn nhang chính. Do ánh nắng mặt trời những tia UV trong hình nắng mặt trời là một trong những nguyên nhân gây ra tàn nhang và khiến cho tàn nhang trở nên dày hơn, đồng thời sẫm màu hơn, nhất là trong khoảng thời gian từ 10 giờ đến 2 giờ chiều. Các tia UV có cường độ mạnh nhất và độc hại nhất. Chính vì vậy, bạn nên hạn chế ra ngoài vào khoảng thời gian này. Nếu bắt buộc phải ra ngoài, thì bạn nên sử dụng kem chống nắng cùng với những thiết bị chống nắng như áo chống nắng, kính, khẩu trang bảo vệ làn da. Ánh nắng mặt trời có thể gây nám da. Do yếu tố di truyền Tàn nhang là một loại bệnh có tính chất di truyền. Do vậy, nếu gia đình hay họ hàng bạn có người bị tàn nhang, thì nghi cơ bạn bị tàn nhang từ nhỏ là rất cao. Sò lão hóa Khi bước vào độ tuổi trung niên, làn da bắt đầu có những dấu hiệu của lão hóa. Sự đàn hồi của da cũng kém dần. Những tế bào da không chứa đủ nước và chất dầu nên rất dễ dẫn đến tình trạng bị tàn nhang. Chữa tàn nhang bằng trà tía tô Chuẩn bị 500g lá tía tô, Cách trị tàn nhang tại nhà như sau Đem phơi khô hoặc sao khô Dùng lá lày cho lá tía tô vào ấm nhỏ Tưới qua một ít nước ấm rồi đổ đi Sau đó mới cho lượng nước ấm tương đương với lá khô vào Để khoảng 30 phút vào uống Mỗi ngày bạn gái nên uống 5 đến 6 cốc trà tía tô sẽ thanh lọc cơ thể đưa chất độc ra ngoài, làm mờ tàn nhang, sạch mụn, ngăn ngừa lão hóa. Bạn vừa xem xong video, uống nước tía tô theo cách này, tàn nhang bao nhiêu cũng hết. Uống nước lá tế tô theo cách này, tà nhang bay hết cực nhanh. Tàn nhang sẽ không còn là vấn đề nếu bạn uống nước tế tô theo cách dưới đây. Nguyên nhân gây ra tàn nhang tại nhà Tàn nhang là những đốm màu nâu nhạt hoặc màu nâu đen và chúng có thể xuất hiện ở khắp nơi trên cơ thể nhưng thường tập trung ở vùng mặt, có khi nằm rải rác hoặc thành một vùng. Hiểu rõ nguyên nhân gây tàn nhang sẽ giúp bạn có cách điều trị tàn nhang hiệu quả nhất. Tàn nhang có thể do những nguyên nhân sau gây ra do di chuyển. Tàn nhang cũng do di chuyển gây ra, trong họ gần hoặc cha mẹ bị tàn nhang, có thể bạn cũng bị tàn nhang. Với yếu tố di chuyển này, tàn nhang có thể xuất hiện ở nhiều nơi, nhưng đa số là tàn nhang ở mặt, ở ngực. Do tuổi tác, khi tuổi càng cao thì làn da càng trở nên lão hóa, làn da mất đi sự đàn hồi, tế bào da không chứa đủ lượng nước và chất dầu nên dễ sinh ra tàn nhang sự tác động của ánh sáng mặt trời và khói bụi. Tia UV trong ánh nắng mặt trời là kẻ thù của làn da, làm gia tăng hắc sắc tố melanin, khiến tàn nhang lan rộng, đậm màu hơn. Vì vậy, khi điều trị tàn nhang, bạn nên tránh nắng bảo vệ cho da để hạn chế tác hại của tia UV. Do sử dụng mỹ phẩm, Mỹ phẩm là một trong những nguyên nhân gây nên tình trạng tàn nhang ở nhiều chị em. Đôi khi chị em sử dụng mỹ phẩm bừa bãi hoặc lạm dụng những loại mỹ phẩm có chất tẩy trắng nhanh trong thời gian dài, nên tế bào da bị phá hủy, làm cho cấu trúc da bị mỏng đi và dễ nhạy cảm hơn với ánh nắng và môi trường rất dễ xuất hiện tàn nhang trên mặt. Cũng vì lý do này mà các chuyên gia thẩm mỹ khuyên bạn không nên lạm dụng mỹ phẩm, kem hay thuốc trong điều trị tàn nhang. Chữa tàn nhang bằng trà tía tô Chuẩn bị 500g lá tía tô, cách trị tàn nhang tại nhà như sau. Đem phơi khô hoặc sao khô, dùng lá này cho lá tía tô vào ấm nhỏ, tưới qua một ít nước ấm rồi đổ đi. Sau đó mới cho lượng nước ấm tương đương với lá khô vào, để khoảng 30 phút vào uống. Mỗi ngày bạn gái lên uống 5 đến 6 cốc trà tía tô thì sẽ thanh lọc cơ thể, đưa chất độc ra ngoài, làm mờ tàn nhang, sạch mụn, ngăn ngừa lão hóa.